Chào các em, trong clip này thầy cùng toliha.vn tiếp tục cung cấp cho các em kiến thức về nhận biết vô cơ. Trong các clip trước, thầy cùng toliha.vn đã cung cấp cho các em kiến thức về nhận biết về khí hydro, khí CO, khí CO2. Trong clip này, thầy sẽ cung cấp cho các em kiến thức nhận biết một khí mà rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó chính là oxy. Mời các em tập trung lên trên này. Để nhận biết tất cả các chất vô cơ cũng như các chất hữu cơ, chúng ta phải dựa vào tính chất hóa học điển hình và tính chất vật lý điển hình của hợp chất đó. Đối với oxy, nó là một chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Và điểm quan trọng nhất đó là Oxy là một chất khí duy trì sự cháy và sự hô hấp. Các em nên lưu ý, oxy duy trì sự hô hấp. Do đó, việc chúng ta bảo vệ môi trường không khí là rất quan trọng. Trong các loại môi trường thì môi trường không khí là quan trọng nhất. Do đó, chúng ta cần phải phủ xanh đồi trọc cần trồng nhiều cây xanh. Vì tại sao? Cây xanh chính là những lá phổi của con người. Sự quang hợp của cây xanh sẽ hấp thụ CO2, làm giảm hàm lượng CO2 trong không khí và từ đó làm trong sạch bầu khí quyển của chúng ta. Nên lưu ý, oxy chiếm 20% thể tích của không khí và Oxy hóa lỏng ở âm 183 độ C, còn nitơ thì hóa lỏng ở âm 196 độ C. Người ta thường sử dụng tính chất này để điều chế oxy và nitơ bằng phương pháp trưng phân đoạn không khí lỏng. Trưng phân đoạn không khí lỏng là gì? Đây là âm 196 độ C. Đây là âm 183 độ C. Trong đoạn từ âm 196 độ C đến âm 183 độ C thì oxy của chúng ta sẽ ở thể lỏng. Còn dưới âm 196 độ C thì cả oxy và cả nitơ đều ở thể lỏng. Khi hạ nhiệt độ của không khí xuống nằm trong khoảng từ âm 196 độ C đến âm 183 độ C ta sẽ thu được oxy ở thể lỏng và nitơ lúc này đang ở thể khí ta tách oxy và nitơ ra khỏi nhau để nhận biết khí oxy ta lưu ý đó là oxy duy trì sự cháy do đó khi làm nhận biết oxy người ta sẽ làm nó bùng cháy đàn đóm đỏ mời các em tập trung lên trên này theo dõi thí nghiệm mà toliha.vn cùng với thầy và các cộng sự đã thiết kế ra một mô hình làm thí nghiệm đặc biệt các em lưu ý điểm này đây đây là ống nghiệm, trong này có chứa KClO3 là một trong những chất giàu oxy, có xúc tác là MnO2. Nếu chúng ta cung cấp ngọn lửa đèn cồn để nung KClO3 lên, thì KClO3 sẽ bị phân tích theo phương trình sau đây. Ra KCl cộng oxy khí oxy sẽ thoát ra khỏi ống nghiệm gặp tàn đóm đỏ nó sẽ bùng cháy đó là hiện tượng để nhận biết ra khí oxy trong không khí các em nên lưu ý cho thầy trong phòng chống chữa cháy khi có đám cháy tuyệt đối chúng ta không được thổi không khí vào vì trong không khí có chứa 20% oxy sẽ cung cấp cho sự cháy. Mà cần lưu ý xem đặc điểm trong đám cháy đó là cháy bởi chất gì sẽ có chất kháng lại để chữa cháy. Không nhất thiết lúc nào cháy cũng phải dập bằng nước. Nếu như ma dây đang cháy thì chúng ta không thể cho nước vào được mà phải dùng cát để phủ vào. Rất lưu ý điểm này hoặc xăng đang cháy chúng ta không thể dùng nước để phun vào được vì xăng nhẹ hơn nước có thể lan tỏa trên mặt nước và làm đám cháy càng rộng lên mà phải dùng cát khô để phủ lại. Rất lưu ý điểm này cho thầy. Và trong quá trình điều chế oxy thì thông thường sẽ sử dụng các muối có dầu oxy đem nhiệt phân, chẳng hạn như KClO3 hoặc các muối nitrat. Ví dụ như KNO3, nhiệt phân ra KNO2 cộng oxy. Đây là những phương trình điều chế về oxy và cũng kết thúc clip nhận biết khí oxy, một trong những khí vô cùng quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của con người. Thầy cùng toli2.vn sẽ quay lại với các em trong một clip nhận biết về chất khí khác. Chúc em học tập thật tốt và thành công.